Ok hello, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh uh, tiếng so kèo cũng như là kênh uh, tiếng bóng đá này nha. Thì anh em hãy để là một lượt đăng ký theo dõi kênh uh, để cho tiếng có động lực uh, làm thêm nhiều cái video để uh, cho anh em soi kèo uh, cũng như là tham khảo các trận đấu ở phía trước nha anh em. Đấy thì uh, trước khi mà đến với video nhận định phân tích cái trận đấu ngày hôm nay thì uh, tiếng cũng có đôi lời muốn chia sẻ với các anh em nha. Thì có nhiều anh em hỏi tiếng ấy là là uh, uh, vào nhóm của tiến có tốn phí không hay là các mã kèo mà tiến cho trên nhóm có chuẩn không rồi à, có chắc ăn là tỷ lệ thắng 100% không nói thật với anh em chứ những cái mã kèo mà tiến đưa lên trên nhóm thì chắc chắn là là là những cái mã kèo đó nó sẽ uh, có một uh, cái tỷ lệ nhất định thôi chứ không phải là cái kèo nào cũng ăn 100% hết nhưng mà trước khi mà tiến mà đưa lên nhóm cho anh em thì chắc chắn những mã kèo đó tiến sẽ sâu rất là kỹ chứ không phải mà đưa bừa đưa bậy lên cho anh em theo đúng không anh em đấy vì tiến cũng như anh em thôi nhưng mà tiếng khác ở một chỗ là tiếng âm hiểu về bóng đá này cũng như là có những cái thông tin ờ, có những cái luồng tin mà mà nó nó uh, biết rõ về các đội bóng cũng như cái tình hình lực lượng rồi có cầu thủ nào ra sân hay là thiếu vắng cầu thủ nào rồi chơi với sơ đồ gì cái kiểu thế đấy thì thì với những cái thông tin đó tiếng mới được sôi được những cái mã kèo ờ, để uh, lên trên nhóm cho anh em theo dõi nếu mà anh em thấy uh, hợp thấy trùng ý anh em tin tưởng tiếng thì anh em có thể vào theo tiếng với những cái mã kèo chuẩn trên nhóm đấy chứ không phải mà cái kẹp kèo nào cũng có tỷ lệ ăn trăm phần trăm hết đúng không anh em <coughs> và tiến muốn chia sẻ thêm một điều đó là nhóm của tiến là không thu lọc phí gì từ anh em hết chỉ cần anh em đáp ứng đủ đủ hai cái điều kiện mà tiến đã đưa ra thứ nhất là anh em phải à, có một cái số vốn ít nhất định ít nhất là cũng tầm một hai triệu đủ lên đó thì với số vốn đó tiến mới có thể dễ dàng để chia kèo cho anh em nè cũng như là là uh, chia sẻ cho anh em các mã kèo mà có thể ra vào cũng như là dằn lại các cái mã tỷ số để cho anh em ờ, có thể kiếm lãi ở cái ờ, trận đấu sắp tới đấy chứ anh em mà có vốn vài trăm người xin vào nhóm nói thật với anh em chứ ờ, tốt nhất là anh em không nên vào để làm gì đâu mà anh em hãy để cái số vốn đó lại anh em ăn uống hay uống cà phê đi đó có vài trăm mà anh em xin vào nhóm để anh em lấy kèo rồi anh em đòi ăn lên vài củ vài chục củ rồi hoặc là có nhiều anh em lợi dụng cái việc mà mà à, bỏ vài trăm nạp vào rồi xong rồi xin vào nhóm xong lấy kèo đi đánh chỗ khác đấy thì tiếng nói thiệt với anh em chứ à, làm như vậy đúng đâu có được gì đâu anh em đó vì công sức mà tiến bỏ ra chủ yếu là để cho anh em uh, trong nhóm thật sự mà muốn uh, đi cùng tiến con đường phía trước đấy thì tiến mới chia sẻ cho anh em các mã kèo để cùng nhau mà kiếm lãi kiếm cơm gạo thôi đó đó thì thì nói chung lại thì hai cái điều kiện mà tiến đưa ra cho anh em <coughs> nếu mà anh em đáp ứng đủ thật sự muốn vào nhóm thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có để trên uh, cái video cái video này đó nhìn ở phía dưới góc màn hình là anh em sẽ thấy ok quay lại với uh, kênh uh, ờ, tiến số kèo thì tiến sẽ uh, lên thêm một video tại cái kênh này cho anh em đó chính là đây anh em à, trận đấu giữa Roma với Sassuolo thì cái trận đấu này là thuộc vòng thứ 26 Serie A đấy trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ khuya nay à, đấy anh em thì anh em trước khi mà tiến phân phân tích cũng như là nhận định đưa ra mã kèo về cái trận đấu này thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nha đây thì uh, tiếng sẽ đưa cho anh em xem cái tỷ lệ kèo hiện tại à, đây hiện tại thì nhà cái đưa ra cái tỷ lệ kèo là Roma chấp uh, nửa một cả trận này cùng với đó là mã kèo uh, chấp một một hòa rồi còn có mã kèo chấp nửa trái này rồi chấp 1.25 trước Sassuolo đó rất là nhiều mã kèo luôn thì bên cạnh các mã kèo này còn có mã kèo tài xỉu hai hòa này 2.25 rồi 2.5 rồi 2.75 rất nhiều mã kèo để cho anh em lựa chọn đấy thì bên cạnh đó còn có mã kèo tỷ số này rồi mã kèo <coughs> tỷ số hiệp 1 hiệp 2 rồi uh, ờ, riêng về kèo thẻ kèo gốc rồi kèo cả hai đội ghi bàn rất là nhiều mã kèo khác thì thì chắc chắn là cũng sẽ có nha anh em nhưng mà do tiến đã nhận định cái trận đấu này khá sớm để cho anh em tham khảo ấy nên cái trận đấu đó cái trận đấu đó sẽ uh, uh, trước giờ bóng lăn tầm 2 đến 3 tiếng thì chắc chắn trên cái trang trên cái trang cược này chắc chắn sẽ có để cho anh em uh, uh, vào các mã kèo đó ok cho anh em còn hiện tại thì tiến nhận định sớm cho anh em tham khảo nên chỉ ờ, anh em chỉ thấy được những cái mã kèo hiện tại trên ờ, mà tiến cho anh em xem thôi ok thì với các mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra về cái ờ, tỷ lệ kèo mà tiến đã chọn ấy thì anh em hãy đi với tiến về cái phân tích nhận định cái cặp đấu này nha anh em <coughs> ok trước tiên thì anh em có thể thấy này thằng Roma sẽ ra sân với cái đội hình dự kiến là sơ đồ ba bốn hai một đấy thì cái sơ đồ này với đối với uh, uh, Mourinho thì đã áp dụng cái sơ đồ này dành cho Roma khá là nhiều trận ở vòng đấu ờ, ở, ở các trận đấu gần đây tại Syria đấy thì uh, Mourinho rất là thích cái sơ đồ này luôn nha anh em với cái tiền đạo cấm đó chính là uh, Abraham và hai cái tiền uh, hai hai cái tiền vệ cũng như là tiền đạo hậu công cho Abraham đó chính là Ballerini này cũng như là Bolo Dybala đấy thì với cái bộ ba này cũng đã uh, giúp cho Roma đạt được những nhiều cái thành tựu ở mùa giải năm nay cũng như là cái điểm số rất là quan trọng hiện tại đấy thì anh em có thấy Goma cũng uh, uh, uh, ga săn với cái sơ đồ ba bốn hai một ở cuộc đấu đầu này nhưng uh, huấn luyện viên George Mourinho sẽ không có được cái sự phụ của uh, uh, Son Bakken này cũng như là Dashbo do uh, chưa bình phục chấn thương đấy còn cái trường hợp của uh, sẽ không thể ra sân vì đã nhận đủ hai thẻ vàng ở các trận đấu trước đấy còn về đội khách Sassuolo sẽ ra sân với cái sơ đồ quen thuộc cũng là 4-3-3 đấy thì uh, cái bộ ba tiền đạo của uh, uh, Sassuolo ở thời gian gần đây thi đấu uh, cũng phải nói là rất là thăng hoa đặc biệt là cái cái cái sự uh, tiến bộ của tiền uh, tiền đạo cánh uh, Loriente đấy thì cái thằng Loriente này cái dạo gần đây nó thi đấu phải nói là cực kỳ tốt luôn em uh, anh em có nhớ những cái trận uh, đấu trước mà Sassuolo thắng rất là đậm trước các đối thủ không đây ví dụ như là trận thắng 5-2 trước Milan này đấy thì cái bộ ba đó cũng đã thể hiện rất tốt ở trong cái cuộc đối đầu này Sassuolo phải nói là ở mùa giải năm nay uh, đang thể hiện một cái bộ mặt có thể nói là mới hoàn toàn luôn anh em đó và nhìn vào vào cái lịch sử đó ờ, của đội bóng này anh em có thấy này à, ờ, Sassuolo thì đang có một cái phong độ à, tương đối là tốt sau khi mà có được à, à, sau khi mà trải qua ba cái trận thua liên tiếp thì tiếp theo Sassuolo đã có liên tục đến 8 điểm sau bốn cái trận thắng ở sau hai cái trận thắng cùng với hai trận hòa ở bốn trận thi đấu tiếp theo anh em thấy này đấy đặc biệt là cái trận thắng 1-0 trước cái đội uh, top 4 Atalanta cũng như là cái trận thắng 5-2 trước uh, ờ, AC Milan đấy những cái chiến thắng phải nói là uh, rất là hay rất rất rất là tiến bộ của cái thằng Sassuolo này trước cái đội bóng lớn luôn đó tiếp theo đó là là hai cái trận hòa 1-1 với 2-2 trước uh, Monza cũng như là Udinese thì qua bốn trận đấu này uh, Sassuolo đã mang về được 8 điểm cho đội bóng của mình đấy thì tiếp theo đó thì sau khi mà Sassuolo để thua 0-2 trước Napoli thì Napoli ở mùa giải này anh em cũng biết là Napoli mạnh cỡ nào rồi đúng không anh em Napoli thì đang đứng đầu bảng và có đến 65 điểm bỏ xa cái đội thứ hai là cách 15 điểm cách biệt lận đấy với cái trận thua trước Napoli thì cũng không đáng kể cho lắm nha anh em vì Napoli thật sự là quá mạnh đấy thì sau cái trận đấu này Sassuolo lại tiếp tục có được hai chiến thắng trước Lecce này cũng như là Cremonese này đấy thì những cái thành quả này cũng đã giúp cho cái thằng Cremon uh, Sassuolo uh, ờ, vươn lên vị trí 13 với uh, ờ, 30 điểm sau 25 vòng đấu và bỏ xa cái nhóm nguy hiểm đến 12 điểm cách biệt để một vị trí có thể nói khá là an toàn cho thằng solo luôn đó và trong cuộc trong trong trận đấu đêm nay thì uh, huấn luyện viên uh, Dion Nisi sẽ đem cái đội hình 4-3-3 tiếp tục làm khách trên cái sân của AS Roma đó thì AS Roma <coughs> như tiến đã phân tích vừa rồi thì cái đội hình này đã đã đã theo Mourinho rất là nhiều trận đấu ở mùa giải năm nay thì à, cũng đã mang về rất là nhiều cái thành quả như là à, có được à, tổng cộng là 5 thắng một hòa và 4 trận thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường nhưng dạo gần đây anh em có thể thấy là ở 5 trận đấu gần nhất Roma có đến 4 ờ, ờ, chiến thắng và chỉ nhận một thất bại trước ờ, Cremonese tại Serie A mà thôi đấy thì bốn trận thắng của Roma anh em có thể thấy đó đều giữ sạch lưới trước mọi đối thủ luôn đó một không trước Verona này rồi trận thắng 2-0 trước uh, Salzburg tại uh, cúp uh, C2 này đấy rồi trận thắng 1-0 ờ, trước Juventus tại Serie A này đó và mới đây nhất là trận thắng ờ, ở trận lượt đi trước Real Sociedad tại ờ, cúp C2 luôn đó thì những cái thành tích này cũng giúp cho Roma tự tin phần nào khi mà tiếp đón Sassuolo trong cái cuộc đối đầu đêm nay nhưng mà theo anh em thấy đấy thì hai cái đội bóng này đang có phong độ khá là tốt và bước vào cái trận đấu này thì tiến tin là là là sẽ rất là hấp dẫn luôn nha anh em riêng về cái thằng Sassuolo gần như là không còn cái mục tiêu à, tiêu nào ở ở cái à, ờ, cột đối đầu này cả vì hiện tại cái vị trí đứng khá an toàn này nhưng mà để hướng đến vị trí top 4 để giành vé dự cúp châu Âu cũng khá là xa xôi đối với Sassuolo đấy à, còn về Roma Roma thì thì đang có được 47 điểm sau 25 vòng đấu và đứng ở vị trí thứ tư thì với cái số điểm này anh em có thấy là Atletico Roma vẫn còn đang rất là chật vật tại cái bảng xếp hạng Serie A vì Atalanta hiện tại chỉ kém Roma tới năm với 5 điểm cách biệt mà thôi nếu mà Roma mà xảy chân ở một hai trận nữa thì chắc chắn Atalanta sẽ vượt qua Roma đấy và đẩy Roma xuống cái vị trí thứ sáu sẽ mất đi cái quyền mà giữ JC1 này đấy thì nói chung Roma là cái đội cần điểm hơn uh, Sassuolo ở cái cuộc đối đầu đêm nay đó đây tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo là Sassuolo được chấp một hòa cả trận này cùng với đó là anh em nhớ dần lại thêm cho tiến cái tỷ số là 2-1 dành cho Roma đấy để trừ cái trường hợp mà Sassuolo này uh, nhận thất bại ờ, một uh, hai sáng nút trước uh, Roma thì anh em sẽ hòa được cái mã kèo cộng 1 này nhưng mà bù lại anh em sẽ húp húp được full cái mã kèo là tỷ số uh, uh, 2-1 dành cho Roma đấy anh em chỉ dần một ít vào cái kèo tỷ số thôi ví dụ như anh em vào cái kèo sách lô này là là một cũ thì anh em có thể dần lại cái mã tỷ số là tầm uh, một hai xị gì đó đấy thì nói chung anh em mà chơi theo tiếng theo cái cách này thì chắc chắn là anh em sẽ có lãi nhiều hơn cũng như là tránh cái cái cái thua lỗ cái thua lỗ ở uh, các mã kèo mà anh em đầu tư đấy còn riêng trận đấu này sẽ có những cái mã kèo vip cũng như là kèo góc kèo thẻ này thì trước giờ bóng lăn nếu như mà có gì thay đổi ấy, thì thì tiến sẽ tìm hiểu và đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo nên tốt nhất nếu mà anh em muốn chắc ăn hơn thì anh em cứ uh, uh, liên hệ tiến để vào cái nhóm của tiến đấy và canh trước giờ bóng lăn anh em cứ vào kèo là lúc đó cái tỷ lệ kèo nó sẽ ăn cao hơn ok cho anh em còn cái tỷ lệ còn còn cái mà tiến đã nói với anh em á vào nhóm của tiến thì tất cả hoàn toàn là miễn phí thôi chỉ cần anh em có một cái số vốn nhất định tầm một hai củ trở lên đó cái thứ hai là anh em phải à, chơi cùng trang với tiếng đó chỉ có hai điều kiện đơn giản thế thôi ok thì uh, vì sao mà tiếng chọn cái mã kèo sách solo cộng một anh em vì vì anh em thấy này hiện tại cái thằng uh, uh, như tiếng đã nói thì Goma rất là cần điểm ở cái trận đấu này luôn đó nhưng mà với cái mã kèo chấp nửa một thì uh, uh, cũng tương đối là không không có cao cho lắm nha anh em đấy thì với cái mã kèo chấp nửa một này thì tiếng cũng uh, uh, cảm nhận được sẽ có nguy cơ là thằng AOS à, Roma sẽ thắng cách biệt với Sassuolo là một bàn nhưng mà với uh, cái mã kèo một hòa thì anh em vào cái mã kèo Sassuolo được chấp một này nó nó nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều đó để tránh cái trường hợp mà mà Roma thắng cách biệt một bàn trước Sassuolo nên Tiến đã bảo anh em là hãy dằn lại cái mã kèo 21 này đấy nói chung thì ba cái mã kèo Tiến đã chốt cho anh em ngày hôm nay Sassuolo được chấp một hòa cả trận cùng với đó là dằn lại cái tỷ số là 21 cho Tiến ok còn game market vip tiến sẽ gửi lên trên nhóm trước giờ bốn lần đấy thì cái video này cũng dài rồi tiến cũng uh, uh, cũng sẽ kết thúc cái video tại đây nha anh em đây thì anh em nhớ để lại một lượt đăng ký kênh uh, ờ, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng sâu kèo uh, để cho đặc biệt là kênh tiếng sâu kèo này để cho kênh của tiếng mau tăng lên cái lượt là một ca sub đấy để tiếng có thêm nhiều cái động lực để nhận định cũng như phân tích nhiều cái trận đấu sắp tới để cho anh em tham khảo ok cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư